Xin chào các bạn Tôi là Tâm Hạnh Một người tu huyền bí Kính thờ Thượng Đế Bề Trên Chư Thánh Thần Thánh Linh Tôi cũng đã nhận được nhiều thông điệp từ để trên nay mới lấy can đảm để đọc lên cho mọi người nghe hy vọng mọi người có thêm đức tin bài thánh thơ có tựa đề hãy cùng chắp tay thánh thần bản thơ giáo hóa chúng sanh trên đầu có thánh dưới đất có thần làm người phải biết chắp tay cúi lạy thời mong được cứu phỉ bán thánh linh sẽ không toàn thây thánh thần chỉ thương và sẽ bảo hộ cho người ngoan hiền có tâm có đức có ơn có nghĩa có đủ lòng thành biết ơn trời Phật bảo hộ cho mình chiến tranh bùng nổ khổ khổ khắp nơi chắp tay cúi lạy kính lễ trời cao ơn trên hộ độ vượt qua đoạn trường dệt ấp tai ương nước diệt chúng ta con của rồng tiên đất liền một giải hãy cùng chắp tay khẩn xin nguyện cầu thiên đình bản phát hồng ân cuối cùng của cơn đại lộ khẩn thơ hôm nay đến đây tạm dừng